Xin chào các bạn Qua 3 ngày Các bạn đã trải nghiệm với chương trình Thải độc và làm sạch cơ thể Các bạn đã có cảm nhận như thế nào Về chương trình không ạ à? các bạn còn nhớ con số calo kỳ diệu của mình không Nhớ mỗi ngày Cơ thể của bạn cần uống bao nhiêu lít nước chưa ạ à? Và hôm nay ngày thứ tư Chúng ta đến với một chương trình Thật là tuyệt vời Đó chính là bữa sáng lành mạnh thì à, trước khi đến với chương trình này thì các các bạn thường ăn gì vào buổi sáng thì à, ở đây có hai cái à, nhóm thứ nhất là thường ăn sáng rất là nhiều tinh bột ít chất xơ được tiêu hóa rất là nhanh và hấp thu nhanh chóng làm cho đường huyết tăng nhanh và tăng cao một hai giờ sau bữa ăn thì à, khi mà chúng ta nạp tinh bột vô nhiều quá đường huyết lên nhanh như vậy thì nó sẽ kích thích tuyến tụy chúng ta làm việc tiết ra insulin rất là nhiều để giảm đường máu và kết quả là sau hai ba giờ đường máu lại bị hạ xuống và khi hạ xuống thì ở mức bình thường là hạ đường huyết đó thì làm chúng ta bị đói còn cào thèm ăn và khi thèm ăn thì chúng là ta lại tiếp tục kiếm cái gì vào ăn thêm ăn thêm thì hậu quả là bạn sẽ bị tích mỡ thừa cân và đối mặt với nguy cơ tiểu đường và các vấn đề do mỡ gây ra là cứ thế là chúng ta để cái liên tục liên tục không ổn định trong ngày và với những người bỏ ăn sáng thì à, sau một đêm thức dậy tuy là chúng ta ngủ nhưng mà cũng có một số cơ quan trong cơ thể chúng ta làm việc và cơ thể chúng ta sau một đêm đã bị bỏ đói lâu bỏ đói lâu thì à, với những người mà bỏ ăn sáng như vậy thì khi mà tầm cỡ 10 giờ mà các bạn à, tìm cái gì ăn thì lúc bây giờ các à, ăn theo cái truyền thống của mình thì buổi sáng là thường bún phở mì tôm à, xôi nói chung là những cái món ăn đó thì nó rất là nhiều tinh bột đó và gây ra cho việc giảm đường huyết khi chúng ta ăn tinh bột nhiều thì gây ra việc giảm đường huyết à, nên bạn sẽ thấy là đói còn cào và thèm ăn đói đến mức mà chúng ta thấy hoa mắt do đó bạn lại tiếp tục ăn và tiếp tục còn ăn thì đường bột và à, nhiều đường bột vào thì đường huyết lại tăng cao và cơ thể sẽ làm cho đường máu dao động suốt cả ngày ạ à. thì để giữ cho mức đường huyết ổn định à, chúng ta hãy kiểm soát bằng việc kết hợp à, thay đổi thói quen ăn uống và dinh dưỡng giúp à, chúng ta no lâu hơn và tránh được cảm giác thèm ăn thì à, à, với cái bữa ăn lành mạnh ở đây thì à, được à, chiết à, xuất từ nhiều à, cái loại à, dinh dưỡng về thực vật đầy đủ chất xơ, giàu đạm, vitamin và khoáng chất và rất thuận tiện cho những người là bận rộn cũng như là tất cả các đối tượng đều có thể dùng được à, và cũng góp phần vào việc kiểm soát cân nặng bởi vì một trong một cái khẩu phần ăn này nó có 90 calo và nó đầy đủ vi chất dinh dưỡng nó chỉ có 5 gam đường là có thể là bằng 1 phần 10 của một chén cơm thôi ạ à trong khi chúng ta ăn một chén cơm thì có thể là 50 gram đường hoặc là đầy có 9 gram đạm và uh, sơ tất nhiên là trong này là đầy đủ sơ chất béo chất đường bột đạm và vitamin và khoáng chất đó thì uh, với uh, kết hợp cái bữa ăn sáng này để mà chúng ta có được uh, một cái buổi sáng uh, gọi là lành mạnh nó được uh, thiết lập trên cơ sở cân bằng đạm và đường bột thì nó làm cho đường huyết chúng ta là nó ổn định trong ngày đó thì ờ, với cái việc mà ờ, các bạn đến với ờ, cái chương trình đào thải và làm sạch cơ thể chúng ta đưa cái dinh dưỡng thiết yếu này vào để giúp cho cơ thể chúng ta được cân đối săn chắc khỏe mạnh và bài 4 của chúng ta đến đây đã kết thúc và Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và tiếp theo chúng ta sẽ um, nhấn subscribe ấn chuông và để à, đón nhận được những cái à, chương trình hữu ích tiếp theo ạ à. à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha